Phân tích nhận định thị trường vàng Forex, chứng khoán Mỹ, dầu hàng hóa của kênh đầu tư TGC tuần từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 năm 2023. Như quý biết, tuần qua thì cậu vàng của chúng ta biến động khá biến động khá là sôi động, đúng không ạ? À, đầu tuần thì cậu vàng có hai phiên giảm khá là mạnh với một phiên đi ngang cân bằng vào ngày thứ tư và sau đó lại hai phiên tăng giá rất là mạnh mẽ, mạnh hơn cả hai phiên à, đầu tuần và đưa cậu vàng chúng ta đóng cửa với một tuần tăng giá ở vùng là 1867. Có thể nói với những biến động tuần qua của cậu vàng thì xét về yếu tố cơ bản có thể giải thích được là do đầu tuần thì hai phiên biến động đầu tuần là giảm, đặc biệt là phiên ngày thứ ba là do chúng ta biết là chủ tịch Fed tuần qua có một phiên điều trần trước hạ viện và thượng viện thì ủy ban hạ viện thì uh, chủ tịch Fed có tái khẳng định lại cái thông điệp truyền đến thị trường đó là Fed sẽ tiếp tục kiên định với trường phái là diều hâu tiếp tục là thắt chặt tiền tệ và nâng lãi suất và Fed cũng khẳng định là lãi suất cuối cùng có thể cao hơn uh, những công bố trước đó và chưa có mức định cuối cùng về khi nào Fed dừng tăng lãi suất mà mọi thứ nó phụ thuộc vào các số liệu kinh tế, đặc biệt là chỉ số lạm phát. Mục tiêu hàng đầu của Fed là kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, vào hai phiên cuối tuần, đặc biệt là phiên ngày thứ sáu, cậu vàng có một phiên bùng nổ rất là mạnh mẽ, tăng 40 điểm, hơn 2%. Điều này được ờ, giải thích một phần là do số liệu kinh tế không khả quan và phần nữa là chúng ta biết là ngân hàng ờ, vào 10 giờ 30 ờ, ngày thứ sáu thì ngân hàng uh, SBV nhà băng quản lý tài sản hơn trăm tỷ của Mỹ là chính thức uh, sụp đổ. Cơ quan quản lý tài sản quản lý tài sản là tịch thu tài sản để thanh lý và trả cho những người gửi tiền. Có thể nói, thông tin này là một đòn đánh rất là mạnh vào hệ thống tài chính của Mỹ trước đó được khẳng định ở mức là rất là vững mạnh và bên cạnh đó nó cũng là phát súng báo hiệu đầu tiên cho thấy hệ quả của việc Fed nâng lãi suất ảnh hưởng đến thị trường tài chính cũng như là nền kinh tế không hề đơn giản như nhà đầu tư vẫn đang nghĩ và có thể hệ lụy của nó về sau nó còn ảnh hưởng khá là nhiều và theo sau SBV sẽ là ngân hàng nào, sẽ là tổ chức định chế tài chính nào thì cái này chúng ta phải chờ đợi. Tương lai thì chúng ta không biết trước nhưng mà một khi đã có người khởi đầu thì tất nhiên sẽ có những người đi theo sau. Đấy là quy luật rồi. Trước khi đi vào phân tích chi tiết diễn biến của cậu vàng và các ờ, tài sản thì chúng ta sẽ điểm qua thông tin tuần qua. Về tuần qua, Thông tin thì ngày thứ hai chúng ta không có thông tin à, kinh tế nào quan trọng của Mỹ được công bố. Ngày thứ hai chúng ta có thông tin à, đáng chú ý đó là CPI của ngân à, của Thụy Sĩ thì CPI của Thụy Sĩ tăng khá là mạnh 0,7% so với cùng kỳ tháng trước. Vào ngày thứ ba thì chúng ta như thường lệ thôi, chúng ta có ngân hàng Australia nâng lãi suất và đúng như dự kiến, ngân hàng trung ương Australia nâng lãi suất 0,25% đưa lãi suất lên 3,6%. Chủ tịch Fed đã phát biểu điều trần trước Ủy ban Thượng viện và tái khẳng định cái quan điểm là chính sách nhất quán của Fed tiếp tục thắt chặt lãi suất, nâng nâng lãi suất cơ bản và đến khi nào kiềm chế được lạm phát và sẽ giữ lãi suất cơ bản ở trên cao trong một thời gian dài hơn dự kiến trước đó. Đấy, còn dài đến bao nhiêu cụ thể như nào chúng ta phải chờ biên bản cuộc họp tháng 3 của Fed vào đêm ngày 22 tháng 3 chúng ta sẽ biết. Vào ngày à, thứ tư thì à, thông tin kinh tế là chỉ số ADP 5 farm à, bảng lương phi nông nghiệp được khảo sát bởi tạp chí ADP thì cho thấy là số việc làm được tạo mới tốt hơn dự kiến 242.000 việc làm. Bên cạnh đó thì Ngân hàng Trung ương Canada là một trong những ngân hàng trung ương đầu tiên dừng tăng lãi suất 4,5%. Chủ tịch Fed hiện tiếp tục đường trần trước Hạ viện. Số việc làm ờ, các công ty có nhu cầu tuyển dụng vẫn ở mức rất cao 10,82 triệu việc làm. Vào ngày thứ năm thì ờ, thông tin đáng chú ý nó chính là số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp lần đầu ờ, trong tuần thì bắt đầu quay trở lại tăng ở mức 211.000 việc làm và trái phiếu chính phủ 10 năm của Mỹ cũng ở mức lãi suất rất là cao 3,99% uh, cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ tháng trước là 2,61%. Nó cho thấy là xu hướng uh, là lãi suất trái phiếu khá là cao và điều này cũng hàm nghĩa với việc là lãi suất của Fed sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thông tin quan trọng nhất trong tuần được chờ đợi là trong ngày thứ sáu, đấy là thông tin về bảng lương thực viên nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp và thu nhập theo giờ của người lao động. À, tại ngày thứ sáu thì đối với thông tin kinh tế thì có một thông tin tốt đấy là bảng lương phi nông nghiệp với số việc làm được tạo mới trong tháng là 311.000 việc làm thấp hơn kỳ trước là 504 nhưng cao hơn dự đoán của thị trường và các chuyên gia là 224.000. Tuy nhiên, cái ờ, thu nhập theo giờ của người lao động thì có xu hướng tăng nhẹ hơn dự kiến tức là tăng 0,2% và đặc biệt là cái tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu quay đầu Ờ, tăng giá nhẹ từ mức 3,4% lên mức 3,6%. Tuy nhiên, à, nếu chúng ta phân tích sâu hơn vào cái thông tin à, ngày thứ sáu thì chúng ta có thể thấy là cái tỷ lệ thất nghiệp 3,6 vẫn là một thông tin cực tốt bởi vì nó là mức tốt nhất trong nhiều năm đối với Fed và có lẽ nó không phải là vấn đề quan tâm của Fed. Chúng ta biết là thời điểm năm 2007 2008 trước khủng hoảng kinh tế diễn ra, lúc đó là nền kinh tế Mỹ đạt trạng thái toàn dụng việc làm cũng tỷ lệ thất nghiệp đứng ở mức 4,5%. Do vậy, cái việc tỷ lệ thất nghiệp có lên mức 4,5 đến 5% thì nó vẫn là trong tầm dự kiến của Fed. Fed thực tế thì hiện nay cũng muốn tỷ lệ thất nghiệp gia tăng lên mức tầm dưới 5% thì để hạ nhiệt nền kinh tế chứ Fed cũng không mong muốn là tỷ lệ thất nghiệp liên tục giữ ở mức tốt nhất nhiều năm là 3,4%. Khi nào tỷ lệ thất nghiệp trên 5% lúc đó chúng ta mới nên quan tâm đến là Fed có chú ý đến việc ờ, hãm đà tăng của tỷ lệ thất nghiệp hay không. Do vậy mục tiêu hiện nay hàng đầu của Fed vẫn là thông tin kinh tế. Do vậy khá nhiều nhà đầu tư thì giải thích là cậu vàng và các tài sản phi USD tăng giá là do cái tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Nhưng theo quan điểm cá nhân tôi không phải nhé. À, ờ, với cái thông tin ngày thứ sáu nếu thuần là thông tin tỷ lệ thất nghiệp thì có lẽ là cậu vàng và các tài sản phi USD sẽ bị áp lực giảm giá, USD sẽ tăng giá chứ không phải giảm. Tuy nhiên theo tôi đánh giá thì thông tin quan trọng nhất gây ra cái việc giảm giá của USD và uh, tăng giá ở cậu vàng đấy chính là cái thông tin về ngân hàng SVB này chính thức bị cơ quan quản lý là tịch thu tài sản để thanh lý và nó phát đi tín hiệu đầu tiên về thị cảnh báo về thị trường tài chính. Do vậy giới đầu tư lo ngại nên ồ ạt là bán tháo rút tiền. Như vậy thì khi mà thị trường tài sản uh, bị uh, lo ngại về rủi ro thì rõ ràng lúc đó vàng sẽ phát huy cái hiệu quả là hầm trú ẩn an toàn. Đấy là lý do mà vàng được đẩy lên rất là mạnh mẽ vào ngày thứ sáu cũng như đô la bị bán tháo ra các tài sản phi USD có nhịp phục hồi. Theo tôi, đây là những thông tin nhất thời chúng ta cần chờ đợi thêm những dữ liệu và những thông tin liên quan đến ngân hàng SVB và quan sát thêm mức độ ảnh hưởng của nó trong uh, hai phiên đầu tuần ngày uh, tuần sau thì chúng ta mới có thể đánh giá được nó ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế. Xét về dữ liệu kinh tế thì với việc bảng lương phi nông nghiệp vẫn rất là tốt. Đấy, tỷ lệ thất nghiệp 3,6% cũng vẫn đứng ở mức rất là tốt. Thu nhập của người lao động theo giờ vẫn tiếp tục tăng ở mức 0,2% đây đều là những yếu tố nó khẳng định là nền kinh tế Mỹ vẫn đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ và phát Fed hoàn toàn có thể là mạnh tay để tiếp tục mạnh tay nâng lãi suất. Và vấn đề là tuần sau chúng ta cần chờ đợi thông tin quan trọng thứ hai trong tháng. Chúng ta biết trong tháng này thì thông tin quan trọng nhất chính là cuộc họp của Fed, thông tin quan trọng thứ hai chính là CPI. Vì thời điểm hiện nay thì CPI quan trọng hơn việc làm và tỷ lệ thất nghiệp. Vì chúng ta biết số việc làm được tạo mới vẫn dừng ở mức là trên dưới 300.000 việc làm, nó là đạt mức mục tiêu kỳ vọng của Fed. Tỷ lệ thất nghiệp thì vẫn đang đứng mức rất là thấp, 3,6%, vẫn vượt kỳ vọng của Fed vì Fed phát đi tín hiệu sẵn sàng chấp nhận tỷ lệ thất nghiệp là lên mức 4,5 đến 4,7% và trong thời gian tới chúng ta cần xem lại biên bản tháng 12 thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ điều đó. Do vậy, cái thông tin lạm phát tuần sau sẽ là một cái bài test trước cuộc họp của Fed. Về tuần tới thì ngày thứ hai chúng ta không có thông tin nào đáng chú ý được quan trọng được công bố. Vào ngày thứ ba thì à, quan trọng nhất chính là thông tin về CPI của Mỹ nhá. Dự kiến là CPI theo tháng của Mỹ sẽ tăng 0,4% và CPI theo năm của Mỹ sẽ giảm từ mức 6,4 xuống 6%. Đấy, CPI lõi sẽ đứng ở mức là 0,4%. Cá nhân tôi thì cũng đánh giá là CP của Mỹ khả năng tuần tới sẽ giảm. Nhưng có thể cái mức độ giảm nó sẽ thấp hơn 6%. À, tức là không được giảm về 6% mà đâu đó nó sẽ dừng ở 6,2%. Nó sẽ giảm chậm hơn dự kiến của thị trường. Cái này chúng ta chờ đợi xem nhé. Về thông tin là chưa ra. Đây dự đoán là chúng ta dựa trên những dữ liệu và quan điểm cá nhân thôi. Vào ngày à, thứ tư thì sẽ có thông tin về PPI và doanh số bán lẻ. Đấy, doanh số bán lẻ thì dự kiến tiếp tục tăng nhẹ. Còn PP doanh số bán lẻ dự kiến giảm nhẹ 0, âm 0,3%, còn PPI dự kiến tăng nhẹ 0,3%. Cái điều này thì nó không thay đổi nhiều. Nếu thực tế nó ra như này. Vào ngày ờ, thứ 5 Thứ năm thì chúng ta sẽ có chỉ số Philip Fed Index dự kiến sẽ là ở mức âm 14,7%. Số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giữ ở mức 205%. Vào ngày thứ sáu thì niềm tin tiêu dùng và cái à, kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng. Có lẽ tuần tới tâm điểm của chúng ta chính là cái thông tin lạm phát của Mỹ vào ngày thứ ba, doanh số bán lẻ và chỉ số PPI sản xuất vào ngày thứ tư. À, và niềm tin tiêu dùng với lại kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng và trong vòng một năm tới vào ngày thứ sáu tức là tuần tới thì thông tin nó sẽ giải đều trong tuần trừ ngày thứ hai không tên ngày thứ năm thì à, Mỹ ít tin hơn một chút còn thông tin mạnh nhất vào ngày thứ ba thứ tư và thứ sáu như vậy tuần tới chúng ta chú ý thông tin đặc biệt là thông tin lạm phát nhé để biết kỳ vọng về thị trường tuần qua ngoài những thông tin kinh tế thì còn những thông tin đáng chú ý như sau. Thứ nhất là Chủ tịch Fed thì như tôi nói trước đó là phát biểu trước Ủy ban Hạ viện và tiếp tục khẳng định là dữ liệu nền kinh tế vẫn rất là nóng. Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất nhanh hơn và mạnh hơn và sẽ giữ lãi suất trên cao trong một thời gian dài. Điều này thì hoàn toàn sẽ ủng hộ cho USD tăng giá và các tài sản phi USD trong đó có vàng gặp áp lực điều chỉnh. À, chúng ta phải chờ đợi sau khi cuộc họp của Fed vào ngày 22 tháng 3 ra lúc đó có biên bản chính thức thì chúng ta mới biết số liệu chính thức là Fed sẽ dự kiến tăng lãi suất 2023 đến đâu và sẽ giữ lãi suất trên cao đến lúc nào thì lúc đó thị trường mới phản ứng. Còn hiện nay thì mọi trạng thái đều ở dạng là đồn đoán và chưa có con số liệu chính thức. À, về công ty quản lý quỹ à, lớn nhất thế giới thì cũng dự đoán là Fed sẽ nâng lãi suất lên 6% tức là cao hơn dự kiến trước đó của thị trường là 5 đến 5,25%. Chuyên gia của BlackRock cũng dự kiến là như vậy. Tất nhiên đây mới là dự đoán của à, giới chuyên gia nhưng mà với một người à, quản lý cao cấp ở công ty quản lý quý lớn nhất thế giới thì trọng lượng nó cũng khá là có trọng lượng. Tuần qua thì à, công ty Blackstone đã không trả được cái lô trái phiếu đến hạn 500 triệu USD à, chính thức vướng nợ à, ờ, 500 triệu USD có thể nói là cái việc uh, trái phiếu doanh nghiệp nó không phải vấn đề của riêng ai và không phải riêng nước nào trên thế giới cũng vậy và Việt Nam cũng vậy à, sau đại dịch 2020 thì mọi điều kiện kinh tế dễ dàng à, với việc bơm vốn giá rẻ thì các doanh nghiệp phát hành trái phiếu tràn lan đây là một cái vấn đề rất là nhức nhối và khắc phục hậu quả của nó trong năm nay và năm sau như nào thì nó là vấn đề rất lớn các ờ, khoản trái phiếu đến hạn đáo hạn trong năm nay và năm sau rất là lớn thì điều này nếu xử lý không tốt và các doanh nghiệp không cơ cấu được tài sản trả nợ hoàn toàn nó có thể gây ra một hiệu ứng domino ờ, đẩy nền kinh tế đến bờ vực của suy thoái hoặc khủng hoảng cái này chúng ta phải chờ xem nhé đây mới là một trong những doanh nghiệp lớn đầu tiên và đá có phát súng đầu tiên thì rất có thể sẽ tạo ra hiệu ứng tuyết lan chúng ta cần chờ đợi trong thời gian tới Tuy nhiên năm nay chúng ta không được chủ quan bởi vì với những uh, phát súng đã báo hiệu là thị trường năm nay sẽ biến động rất là khó lường và nền kinh tế thế giới hoàn toàn có thể rất là u ám, không hề đơn giản. Bên cạnh đó thì việc ngân hàng SVB uh, ờ, phá sản cũng là một hồi chuông cảnh báo là sức khỏe của hệ thống tài chính Mỹ cũng như thế giới không hề mạnh như chúng ta tưởng tượng và hoàn toàn uh, có thể có những cái vụ sụp đổ tiếp theo uh, khi mà chi phí vay vốn giá cao được đẩy lên Fed và các ngân hàng trung ương lần lượt tăng lãi suất lên mức rất cao chúng ta biết rồi hiện nay hầu hết các ngân hàng trung ương đều giữ mức lãi suất rất là cao Fed thì lãi suất đã được đưa lên mức 4,5 đến 4,75 ngân hàng trung ương Anh thì đã đưa mức lãi suất lên 4,5 ngân hàng trung ương châu Âu thì đã đưa lên 3,5 còn à, ngân hàng à, trung ương à, Australia thì đã đưa mức lãi suất tuần qua lên 3,6, ngân hàng trung ương New Zealand thì đưa lên 3,75, ngân hàng trung ương Canada đưa lên 4,5. Nói chung là không còn ngân hàng trung ương nào lớn trên thế giới trừ Nhật Bản là có mức lãi suất uh, điều hành cơ bản dưới 3,5%. Mà trước đó chúng ta biết hầu hết lãi suất điều hành các ngân hàng trung ương đều ở mức là âm 0,25 cho đến dương 0,25 thôi, tức là quanh không thôi. Bây giờ đã tăng lên một bước rất là dài và còn không ngừng tiếp tục gia tăng trong thời gian tới nó đẩy cái chi phí đầu vào lên tăng lên rất cao thì nó sẽ gây ra khó khăn rất lớn cho những người vay nợ tức là chi phí đầu vào cao thì cái áp lực trả nợ tăng lên và lãi suất cao thì nó sẽ bào mòn lợi nhuận cũng như gây khó khăn cho thanh khoản dòng tiền những cái dòng tiền dễ dãi đã không còn bên cạnh đó thì chúng ta nên nhớ nhé trong những ngân hàng trung ương lớn thì mới có phép là hút lãi suất về hút tiền về tức là QT còn đâu ngân hàng trung ương Anh và châu Âu vẫn còn chưa hút tiền đấy khi mà ngân hàng trung ương Anh và châu Âu quay đầu vào hút tiền nữa thì thanh khoản trên thị trường còn cạn kiệt nữa thì lúc đó hoàn toàn những vụ ờ, vỡ nợ không trả được ờ, nợ trái phiếu nó còn lan rộng hơn rất là nhiều tức là chúng ta biết là điều quan trọng nhất ở phía trước điều xấu nhất còn chưa đến đó là về thị trường tài chính ờ, thế giới và những thông tin uh, trong tuần qua và tuần tới còn xét về yếu tố phân tích kỹ thuật nhé. Xét về yếu tố phân tích kỹ thuật thì à, chúng ta có thể nhìn thấy đây. Chỉ số DXY thì như trước đó tôi vẫn à, kỳ vọng cá nhân tôi kỳ vọng chỉ số DXY sẽ đi uh, tiếp tục đi ngang trong vùng giá là 103.8 cho đến 105.5 trong uh, vòng từ giờ cuộc họp của Fed sau đó mới bứt phá lên. Cá nhân tôi thì đang kỳ vọng là thị trường tài chính đang tạo ra cái mô hình vai đầu vai. Đấy, USD Index đang tạo ra mô hình vai đầu vai và khi USD Index tạo ra mô hình vai đầu vai nó cần thời gian khi nó mà hoàn thành xong cái mô hình vai đầu vai này thì hoàn toàn là đây quý vị thấy là nó đang xây cái vai phải thì nó sẽ tiếp tục tăng giá lên phía trên cao trong thời gian tới do vậy tôi kỳ vọng đến cuộc họp của Fed từ giờ đến lúc đó khi những biên bản của Fed tiếp tục được công bố ra nhiều khả năng À, với cái giọng điệu phát biểu của chủ tịch à, ngài Powell và chúng ta chờ biên bản của Fed khi định hướng rõ ràng hơn lãi suất sẽ nâng lên kỳ vọng ở mức bao nhiêu và đến à, sẽ giữ ở trên cao đến bao lâu thì lúc đó chúng ta sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn rất là nhiều và đô la index sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong thời gian tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ gây các áp lực lên các tài sản phi USD. Từ giờ đến cuộc họp của Fed, sau cuộc họp của Fed chúng ta tính tiếp dựa vào số liệu của cuộc họp Đối với lãi suất bon thì chúng ta vẫn đang nhìn thấy tuần qua trước nó tăng rất mạnh. Tuần qua thì với cái việc ờ, phá sản của ngân hàng SVB thì nó là một đòn đánh rất mạnh vào USD nên lãi suất đã quay đầu giảm. Tuy nhiên ờ, xét trên chart tuần thì tôi vẫn nhìn thấy USD uh, ờ, lãi suất chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục xu hướng tăng giá thôi. Quá trình giảm giá của nó chỉ là ngắn hạn nhất thời, nó như DXY giảm giá ngắn hạn thôi. Còn uh, xét về cậu vàng cậu vàng thì uh, cá nhân tôi nhìn thấy tuần qua đầu tiên tôi kỳ vọng là cậu vàng tăng lên vùng là 1865 1870 sau đó thì test về vùng 1800 nhưng thực tế thì cậu vàng lại xuống trước cậu vàng xuống đến vùng 808 sau đó thì bật mạnh hai phiên cuối tuần test lên cản 870 trước khi đóng cửa vùng 1867 với việc đóng cửa vùng 1867 đây là một mức đóng cửa khá là cao và gần một mức kháng cự tuy nhiên mức kháng cự mạnh nhất của cậu vàng chính là vùng 8388 Tức là 1885 cộng trừ 3 giá. Khi nào cậu vàng còn đóng cửa dưới 1900 thì cậu vàng vẫn hoàn toàn ở xu thế là điều chỉnh giảm giá. Khi nào cậu vàng trước khi cậu vàng đóng cửa trên 1900. Do vậy, xuống tuần tới của chúng ta chính là canh cậu vàng ở vùng cản mạnh để chúng ta bán, tức là vùng 8590 để chúng ta bán. Chúng ta dừng lỗ khi cậu vàng phá qua 1900. Kỳ vọng, tôi thì đang kỳ vọng là cậu vàng sau khi hoàn thành sóng B phục hồi ở đâu đó 188x, sau đó cậu vàng sẽ quay đầu đi xuống để hoàn thành cái sóng C bởi vì cái việc tăng giá tăng ờ, lãi suất của Fed và chúng ta cần chờ biên bản cuộc họp tháng 3 Fed nhưng nhiều khả năng nó sẽ theo chiều hướng là gây áp lực lên các tài sản phi USD và hỗ trợ cho USD. Do vậy cậu vàng cũng sẽ bị áp lực. Nếu cái việc uh, ngân hàng phá sản của ngân hàng SBB mà không lan rộng và không gây hiệu ứng xấu thì có lẽ nó chỉ ảnh hưởng ờ, thêm một hai phiên nữa thị trường tài chính và sau đó thì thị trường sẽ trở về với đúng cái mô hình phân tích kỹ thuật của mình. Do đó, cậu vàng tuần tới cá nhân tôi thì ờ, sẽ chỉ canh bán ở vùng 8590, dừng lỗ phá qua 1900 và kỳ vọng là cậu vàng test lại đáy 180x sẽ chốt lời. Còn đâu đến đó chúng ta tính tiếp nhé. Đó đối với cậu vàng, đối với chứng khoán Mỹ thì sao? Chứng khoán Mỹ thì uh, quá trình tái tích lũy theo tôi thì đã bị break out rồi. Khi chứng khoán Mỹ đóng cửa tuần dưới 32.500 nó đã chính thức kết thúc cái quá trình tái tích lũy. Bây giờ chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục quá trình là sideways down ờ, để chờ đợi cái ờ, thông tin cuộc họp của Fed vào ngày 2 tháng 3 và đặc biệt sideways down cho đến giữa tháng 4 để chờ đợi báo cáo kinh doanh kết quả kinh doanh quý 1 của các công ty niêm yết. Tất nhiên là quý 1 thì kết quả kinh doanh xấu rồi, vấn đề là xấu đến đâu và xấu bao lâu thì cần chờ số liệu thì ờ, chúng ta mới có thể ờ, phân tích được. Và quý cũng như vậy, nên bây giờ mặc dù là nó break down quá trình phân phối là coi như quá trình tái phân phối kết thúc nhưng nó vẫn sẽ đi uh, sideways down chứ không xuống thẳng một mạch. À, theo tôi mục đích mục tiêu tuần tới của chứng khoán Mỹ sẽ hướng đến là 31.500 xa hơn là 31.000 Trường ngược lại nếu phục hồi chứng khoán Mỹ sẽ phục hồi lên 32.500, xa hơn là 33.000 sau đó vẫn đi xuống. Chúng ta có thể nhìn lại quá trình phân phối à, lần 1 của chứng khoán Mỹ sau khi break out à, cái vùng 34.300 thì chứng khoán Mỹ lại quay trở lại test lại vùng 34.800, 35.200 nhưng sau đó mới bước vào quá trình giảm mạnh. Do vậy, theo tôi thì sau khi break out là 32.500 thì chứng khoán Mỹ hoàn toàn cũng có thể phục hồi kỹ thuật trở lại vùng 32.000 533.000 trước khi tìm đến những cái đáy sâu hơn và mục tiêu vẫn sẽ là hướng về cái đáy 29.000 nhưng mà trong một thời gian nó đó, ờ, cần khoảng tháng rưỡi hai tháng chứ không phải là trong một hai ngày. Do vậy, xu hướng tuần tới của chứng khoán Mỹ, chúng ta có hai khu vực để canh bán. Khu vực thứ nhất là ở 32.500 32.600, khu vực thứ hai là 33.000, 33.200 đây là hai khu vực quý vị canh bán quý vị có thể dừng lỗ 1% và chốt lời 3 đến 5% tức là dừng lỗ tầm hơn 300 giá và chốt lời tầm 1.000 đến 1.500 điểm đó là chiến lược tuần tới đối với chứng khoán Mỹ chỉ số chứng khoán Dow Jones đối với chỉ số S&P 500 thì nó cũng tương tự chỉ số chứng khoán Dow Jones thôi nó không phục hồi nổi lên được vùng 4.300 ờ, sau khi lên 4.190 thì nó đã quay đầu giảm giá rồi hiện nay nó cũng phá qua cái kênh giá trước đó thì tôi kỳ vọng là nó đi trong kênh giá là sideways up nhưng hiện nay thì nó không tiếp tục sideways được nữa nên chỉ số SP500 nếu nó phục hồi trở lại nó sẽ phục hồi trở lại 4.000 và xa hơn là 4.060 thôi đây sẽ là những khu vực canh bán Đấy. là nó test lại chen là bán thôi còn trường hợp giảm thì chỉ số S&P 500 sẽ hướng về vùng giá 3.600. Đối với chỉ số Nasdaq, Nasdaq chỉ số yếu nhất trong ba chỉ số chứng khoán Mỹ cũng phục hồi rất là ít. Hiện nay chỉ số Nasdaq vẫn à, đang đứng ở 11.800. Có lẽ khu vực này 12.300, 12.400 đây chính là khu vực bán của chỉ số Nasdaq. Các bạn dừng lỗ đối với chỉ số Nasdaq thì dừng lỗ tầm 200 ờ, giá nhé. Còn chốt lời các bạn chốt lời 600 đến 800 giá. Đó là chỉ số chứng khoán Mỹ nhé. À, ờ, đối với giá dầu Giá dầu thì như chúng ta biết là giá dầu vẫn đang tiếp tục kênh giảm giá. Tuy nhiên, ờ, giá dầu đã đứng khá là lâu, từ đầu năm 2022 đứng trong đi ngang trong một biên độ rất là chắc chắn ở vùng giá 825 là kháng cự và hỗ trợ là 725. À, ờ, một khi giá dầu chưa phá khỏi một trong hai cái biên này thì chúng ta vẫn giao dịch quanh hai cái biên đó thôi. Với ờ, điểm mua là quanh 725 và điểm bán là quanh 825 chúng ta dừng lỗ 1,5 giá và chốt lời 5 giá ra thôi. Khi nào phá qua cái biên này chúng ta tính tiếp. Đối với BTC, đối với tiền điện tử BTC thì Tuần qua là một tuần giảm giá khá mạnh của BTC. BTC đã, đã từ 25.000 à, tạo cao nhất đầu tháng 2 đã giảm xuống dưới 20.000 rồi. Theo tôi thì BTC đang có dấu hiệu điều chỉnh về để tạo uh, cái vai phải, tức là trên đồ thị ngày của BTC đang hình thành mẫu hình vai đầu vai. Tất nhiên là với điều kiện là BTC khi nào không thủng qua đầu là 15.000 năm thì là cái mô hình vai đầu vai này hoàn toàn có thể phát huy hiệu quả. Với cái mô hình vai đầu vai này thì nhiều khả năng BTC sẽ hướng đến vùng giá là 18 nghìn 18kx tức là 18 19.000. Sau đó là sẽ hình thành xây đáy tại đây một thời gian trước khi bứt phá lên. Khi nào vượt đường viền cổ 25.000 thì nó chính thức xác định mô hình. Còn nếu nó phá xuống dưới và thủng qua 15.500 thì nó sẽ tiếp tục xu hướng là chen tìm đáy mới à, tôi thấy một điểm khá là cân bằng ở BTC thời điểm này. Thứ nhất là quá trình tạo đáy của BTC thì nó đang khá là cân bằng. À, cái à, đầu dự kiến thì nó cũng rất là đẹp với việc khá là cân bằng ở vùng đáy sang hai bên đường viền cổ. Do vậy nếu không có gì thay đổi thì BTC sẽ à, tạo chạm cái đáy là 18kx trong vòng 1 đến 2 tuần tới sau đó tích lũy và đến giữa tháng 4 là sẽ quay trở lại test vùng 25.000 để chờ cơ hội bứt phá. Chúng ta cùng chờ xem nhé. Tôi thấy là quá trình tạo của nó đang khá là đẹp. Đây là mô hình dự kiến. Chúng ta dự kiến nhé. Các bạn biết tương lai là những cái chưa xảy ra. Chúng ta dựa trên những mô hình kỹ thuật, những phân tích kỹ thuật để chúng ta dự kiến. Khi ra đi đúng thì chúng ta có hướng để hành động. Còn nếu chúng ta dự kiến sai thì chúng ta cũng biết hướng để hành động. Thế thôi. Nên do vậy BTT theo tôi thì 18KX chính là khu vực canh mua tuần tới nhé. Với những bạn chết đinh thì bạn có thể dừng lỗ là 1.000 giá và chốt lời 3.000 giá. Đó là kỳ vọng phù hợp. Còn các bạn mua nắm giữ dài thì các bạn buộc phải cắt lỗ xa hơn là phá qua à, đầu là 15.000 chúng ta mới cắt lỗ. Nhưng ngược lại nếu các bạn mua dài tại đây thì các bạn sẽ mua một phần là mua một nửa. Còn một nửa các bạn chờ breakout đường viền cổ là 25.000. Lúc đó các bạn mua tiếp. Nếu ăn thì các bạn ăn được đoạn rất là dài bởi vì một khi nó break out cái mô hình này thì ít nhất là theo target mô hình nó sẽ chạy 1.000 điểm nữa là lên đâu đó 35.000 trở lên cơ do vậy chúng ta chưa biết được chúng ta biết là kỳ vọng lợi nhuận bao nhiêu thì chốt lời bấy nhiêu thôi chúng ta chấp nhận được cắt lỗ xa thì chốt lời xa đấy là quy luật rồi khi nào BTC còn chưa break out đóng cửa trên 25.200 này thì tôi nghĩ là chưa thể khẳng định được. Thông thường nó phải đóng cửa trên cái mức này tầm 2%, 2 đến 3%, tức là đối với BTC ít nhất phải đóng cửa trên 26.000 tôi mới có thể tin tưởng là nó có thể tăng kết thúc quá trình tạo đáy để bước vào quá trình tăng giá. Đối với các cặp tiền tệ thì à, tuần qua chúng ta nhìn thấy là cặp URI này lên đúng 38 138 và quay đầu giảm à, xuống mức thấp nhất 134 cái mức này nó rất là phù hợp tuần qua thì tôi cũng có nói với quý vị đấy cái khu vực 38 này sẽ là khu vực gặp kháng cự và nó sẽ quay đầu giảm trước khi có thể tăng cá nhân tôi đánh giá Uzi sẽ biến động theo DXY thôi do vậy xu hướng tăng thì Uzi vẫn đang là xu hướng tăng giá trung hạn nhưng nó đang gặp điều chỉnh à, chiến lược tuần tới của Uzi chúng ta có thể canh mua ở khu vực là 326 33 chúng ta dừng lỗ 100 giá và chốt lời thì hướng về trở lại vùng giá 37 38 nhé tức là chốt lời tầm 4 à, 500 giá còn dừng lỗ 100 giá nó rất là phù hợp đúng không trường hợp uh, xấu thì Uzi có thể về đến uh, à, 30 năm 36 thì đây là khu vực mua thứ hai chúng ta cũng dừng lỗ 100 giá và nếu mua tại đây thì chúng ta sẽ hướng đến chốt lời 35 thôi tức là hoàn toàn canh mua còn trường ngược lại nếu Uzi test lại 38 thì chúng ta có thể bán kỹ thuật tại đây nhé à, bán 38 chúng ta dừng lỗ 39 còn chốt lời thì hướng về 34 đó đều là chốt dừng lỗ 100 giá chốt lời 4 500 giá thôi một kèo khá là tốt đối với ờ, euro nhé đối với euro thì ờ, tôi vẫn bảo lưu quan điểm là kháng cự mạnh của nó là 10 780 10800 cơ chúng ta vẫn canh bán tại đây thôi à, sau quá trình phục hồi thì euro sẽ tiếp tục quá trình xuống giá thôi nó tương tự như là DI xuống chỉ là ngắn hạn thì euro lên chỉ là ngắn hạn theo tôi nó đang bước vào sóng B nó tương tự như ờ, tương tự như vàng thôi sau sóng giảm A bước vào sóng phục hồi B sau sóng phục hồi B nó sẽ bước vào sóng C uh, ờ, Uzi thì uh, USD, euro trên USD thì nhiều khả năng vẫn tiếp tục hướng về vùng 10200. Đối với đồng bảng Theo tôi đồng bảng thì vẫn đi trong cái kênh giá này, khi nào mà kênh giá này chưa bị phá thì đồng bảng chúng ta vẫn ờ, chưa làm gì được. Do vậy, tôi nghĩ là tôi vẫn canh ở cận trên của đồng bảng để tôi bán thôi. 1.24 20 24 30 nếu nó test lên còn không thì thôi chứ chúng ta không làm gì cả ở cái quá trình đi sideways này có những lúc khó quá chúng ta sẽ phải đứng ngoài thị trường chúng ta vào giao dịch không phải lúc nào chúng ta cũng giao dịch nhé đối với AUD USD AUD USD chen một chiều rồi không có điểm hỗ trợ kháng cự nào để vào lệnh đâu cứ giật ngang sau lại đao chen tiếp thì rõ ràng là không có cửa để chúng ta vào đâu. Đồng này thì đang rất là yếu. Nếu chúng ta vào thì các bạn hoàn toàn có thể sell top nếu nó tiếp tục phá qua đây. Nhưng mà với mỗi cái đợt giảm giá giật hơn 100 giá này tôi nghĩ đồng này không tốt để vào. Còn nếu ờ, các bạn vào thì đây, các bạn hoàn toàn có thể vào đây. Sell top khi phá đáy này. 0.6560 dừng lỗ ở 60 pip còn chốt lời thì 150 pip thôi đối với NZD USD đô la New Zealand cũng vậy chúng ta không có điểm vào à, nếu giá hồi lên khu vực này chúng ta có thể vào 0.6250 cộng trừ 10 pip nhé chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời 150 pip thôi USD CAD USD CAD cái này thì ờ, tiếp tục xu hướng tăng rồi nhưng điểm vào chúng ta cũng không có điểm vào đâu cặp này có lẽ chúng ta cũng không giao dịch ok tuần qua ờ, nói chung là chúng ta có khá nhiều cặp giao dịch rồi cậu vàng với lại euro với đồng bảng xu hướng nó khá là gió nét uzi nữa Đấy, chứng khoán mỹ có những cặp không gió nét ví dụ như dầu này đồng ờ, đô la Úc này, đồng đô la New Zealand này, đồng đô la Canada này. Thì cặp nào rõ thì chúng ta tập trung giao dịch, cặp nào không rõ thì thôi. Còn những cặp chéo thì các bạn có thể tùy các bạn à, theo dõi cặp nào các bạn tìm những điểm hỗ trợ kháng cự theo phương pháp phân tích của tôi. Đặc biệt là các bạn học viên của tôi thì các bạn đã được trang bị kiến thức rồi. Vì tôi cũng không phải là chìa khóa vạn năng, tôi chỉ có thể trang bị cho các bạn phương pháp phân tích và cái tư duy để giao dịch. Còn lại thì tùy theo các bạn có thời gian các bạn theo dõi các cặp giao dịch chéo thì các bạn giao dịch thêm đó là toàn bộ phân tích nhận định tuần ờ, khá là bản lề của thị trường tuần từ ngày 13 ờ, đến ngày 18 tháng 3 năm 2023 chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công